Đây là một cách thú vị để giúp trẻ học vần. Bạn có thể nói ba từ mà hai từ có vần và một từ không có vần và hỏi trẻ hai từ nào có vần với nhau. Chẳng hạn, bạn có thể nói ba, ca, mèo, những từ nào dê vần. Khi trẻ nói ba và ca. Bạn có thể nói, đúng rồi, ba và ca có vần vâng, bởi vì chúng kết thúc với cùng một âm thanh. Hoặc bạn có thể nói, từ nào trong số những từ này có vần vâng? Bay, hay, cá. Và trẻ có thể trả lời, bay và hay. Nếu trẻ gặp khó khăn, bạn có thể lặp lại các từ chậm và rõ ràng. Bạn cũng có thể giải thích rằng trẻ cần lắng nghe âm cuối để nghe những âm nào giống nhau. Ví dụ, bạn có thể nói những từ của chúng ta là bay, hay và cá. Cá kết thúc với vần á, nhưng bay và hay. Cả hai đều kết thúc với vần A. Vì vậy, bay và hay cùng vần. Hoạt động này sẽ giúp trẻ trong việc xác định các từ có vần điệu